đời người qua bao gian nan mong được ngày bình yên buồn phiền đau khổ chất chứa trong lòng đầy ước muốn một lần cho đi bao nhiêu ân tình vạn lần đến một lần cho đây dẫu muôn vàn màu sắc cũng không thể khiến tranh rộng lớn người mang yêu thương điểm tô bức tranh đẹp tặng cho thế gian phát tâm từ bi độ nhân lời dân kia rồi tan như khói mây đời ta dần kia rồi tan như khói mây còn vương nơi đây lòng yêu thương chân thành hận thù kia làm tim ta đớn đau lòng bao dung đời ta mãi an nhiên đời người quá bao gian nan mong được ngày bình yên buồn phiền đau khổ chất chứa trong lòng đầy ước muốn một lần cho bình yên buồn phiền đau khổ chất chứa trong lòng đời ước muốn một lần cho đi bao nhiêu ân tình vạn lần đến